Đà Phật Để bắt đầu buổi Pháp hội sáng hôm nay Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay Xin niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần Cầu Phật gia hộ Nam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 ví dụ như tiền bạc tài sản người thân vân vân nhưng có những cái mất mát lớn nhất của đời người mà chúng ta không sợ không lo vì vậy có một hôm đức thế tôn đang ôm bình bác đi vào làng để khất thực có một bác nông dân dẫn con bò đi ra ngoài đồng để cho nó ăn cỏ sau bầy bò đó lạc hết mấy con bác nông dân này mới chạy đi tìm kiếm và quảng hốt hất thanh gặp đức thế tôn của chúng ta bác nông dân này nói sa môn sa môn có thấy mấy con bò của tôi nó đi đâu không sao nó đâu mất tiêu rồi chết rồi chết rồi bò mất hết rồi bây giờ tôi phải sống làm sao đây sa môn tôi tìm mãi tôi không gặp sa môn có thấy mấy con bò của tôi nó đi lạc ở đâu hay không nó mất mát như vậy chắc tôi tự tử tôi chết quá bác nông dân nói với đức phật như vậy cái đức phật của chúng ta mới từ tốn mới trả lời như sau này ông dù cho ông có mất những con bò đi nữa nhưng cái sự mất mát đó không phải là sự mất mát lớn lao của đời người mà cái mất mát lớn lao của đời người đó là chúng ta làm mất cả chính mình sống giữa cuộc đời này mà không biết mỗi một ngày qua mạng sống của mình giảm dần giống như con cá mà mắc cạn nước vậy đó ngày qua tháng lại tuổi già và tử thần đang rượt đuổi sau lưng vậy mà chúng ta không sợ mất thân mạng gần gần tới tử thần gần tới nơi để cướp đi thân mạng của chúng ta đó mới là sự mất mát lớn mà mình không lo không sợ mình đã đánh mất đi cả một quãng đời thanh xuân vào những cái việc danh lợi tình tiền hơn thua được mất và có khi vì những thứ đó mà mình đã mất đã đánh mất đi cái giá trị nhân cách của một con người cho nên cái mất mát về tài sản vật chất hay là mất mát đối với người thân yêu của mình cũng chưa gọi là sự mất mát lớn lao vậy thì sự mất mát lớn lao của đời người đó là gì hôm nay con xin mạng phép mượn đề tài mất mát lớn nhất của đời người là món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị trước tiên con nói sự mất mát về tài sản tiền của anh di đà phật ni sư ơi ni sư ngồi xuống ni sư dạ ni sư ngồi ni sư dạ yeah đầu tiên là sự mất mát về tiền của tài sản tin chắc rằng quý phật tử của chúng ta trong cuộc đời này quý vị cũng đã từng trải qua sự mất mát tổn thất đó phải không quý vị có không từ đó giờ có mất mát tiền của tài sản có bị tổn thất về tài sản tiền của không quý vị có phải không làm được bao nhiêu cái bị mất mát bị tổn thất hoặc là do ai đó họ mượn rồi họ họ giật họ không trả hoặc là do mất mát là ở phương diện nào đó mà không giữ được những thứ tiền của tài sản đó chúng ta không gìn giữ được làm nhiêu tiêu hết bấy nhiêu nó không đổ chỗ này nó cũng đổ chỗ nọ nó cũng có chỗ để nó thất thoát để nó đi ra nhưng có những người đó quý vị khi bị tổn thất mất mát về tiền tài sản tiền của đang làm ăn sưng sững trắng tay họ đau khổ cùng cực và họ mất quyền làm chủ đến độ họ tuyệt vọng nghĩ đến cái chết và họ đã kết thúc mạng sống của mình bằng một liều thuốc độc hay là nhảy xuống sông để tự tử nhảy lầu tự tử Dần họ nghĩ rằng khi họ mất mát những thứ tài sản tiền của sự nghiệp đó cuộc đời của họ không còn gì nữa cả Xin thưa với quý vị Chúng ta học Phật Chúng ta hiểu rõ được Vạn Pháp trên thế gian vốn dĩ vô thường Phải không quý vị Có cái gì bền chắc cái thân mình còn không bền chắc Thấy đó còn mất đó Thì đối với tiền của tài sản cũng vậy Nó đâu có bền vững đâu quý vị Nó đâu có tồn tại hoài đâu Nay nó ở tay người này Mai nó ở tay người khác Và nó thuộc về năm nhà đó quý vị ơi Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu Thân quy tứ đại bộ bổn lai không Tài sản nó thuộc về năm nhà Đó là nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua Còn cái thân này là do tứ đại duyên sinh giả hợp cho nên trước sau sớm muộn gì nó cũng phải trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa mà thôi Hiểu được điều đó, hiểu được cái quy luật của đời người Chúng ta nên nhìn nhận và thấy rõ ràng Mất mát về mặt tiền của tài sản sự nghiệp Chưa phải gọi là sự mất mát lớn lao chưa phải gọi là lớn lao cho nên quý vị suy nghĩ một cách tích cực khi mình bị tổn thất mất mát những thứ tài sản tiền của đó quý vị suy nghĩ một cách tích cực biết đâu tiền của tài sản tài sản của chúng ta hôm nay mất mát bị tổn thất nhưng mà nó đánh đổi lại là mình được cái mạng sống này phải không quý vị mà nếu mà mình có tiền có bạc mà tử hần đến chết rồi cũng phải buông bỏ hết à có mang được gì đâu mà biết đâu mình chuyển cái nghiệp của mình tài đi mà đổi được cái mạng của mình nghĩ vậy chúng ta không buồn nghĩ vậy chúng ta không có cảm thấy đau khổ mình còn sống với đôi bàn tay của mình còn có thể làm ra tất cả bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm quý vị vì vậy không vì sự tổn thất mất mát tiền của tài sản sự nghiệp kia mà chúng ta tiêu ma đi ý chí xin kể cho quý phật tử nghe về câu chuyện của một bác tiều phu một hôm bác tiều phu đi vào rừng đốn củi khi trở về nơi căn nhà của mình thì thấy lửa lửa lớn nó cháy nó cháy rụi hết rồi đang cháy vậy đó bác tiều phu mới chạy vào trong đám lửa lúc này lửa nó cháy gần tàn rồi bắt ta chạy vào trong đống lửa bắt ta lục lục lục lạo như đang tìm kiếm cái gì đó thế mọi người nói rồi tài sản ông để ở trong nhà ông chôn giấu ông sợ mất bây giờ ông liều mình ông vô đóng lửa đó ông tìm tài tài sản còn sót lại chứ gì nhưng không không bao lâu chừng 5 phút sau bác tiều phu này bước vào bên đóng lửa đó và môi ra được cái rìu cái bác cầm cái rìu bước ra nói có rồi quý vị ơi mọi người tưởng là tìm được vàng bác mới mừng như vậy ai ngờ bác tiều phu đưa cái rìu lên và nói có rồi có rồi mọi người hỏi có cái gì có cái rìu hỏi chi vậy có cái điều này tôi có thể làm lại căn nhà khác tích cực ghê chưa quý vị khi lửa nó đã thiêu hủy căn nhà của bác rồi tôi có cái điều này tôi còn mạng sống tôi có cái điều này tôi có thể làm lại căn nhà khác mình có được vậy không hay là khi mình bị mất mát cái gì đó rồi thì hết giận hờn oán trách cái này cái nọ cái kia rồi có khi chúng ta mất quyền tự chủ và nghĩ rằng mất mát những thứ đó rồi mình không thể nào mình sống được vì chứ quý vị tích cực suy nghĩ thử coi khi chúng ta mở mắt chào đời có mặt trên cuộc đời này mình có mang cái thứ gì vào đời không quý vị hay là trần trụi trần văn trụi đó quý ông còn bên quý bà trần thị tay trắng đó rốt cuộc cũng trắng tay à nhắm mắt xuôi tay cũng bỏ lại ráo hết à quý vị, cho nên khi ta sanh ra đời ta không mang một vật gì vào đời không có cái gì của mình tất cả là những thứ ta vay mượn của trần thế nhớ như vậy nghe quý vị rồi đã là vay mượn thì phải trả à một là nó tự rời xa mình hai là mình tự rời xa nó trước sau sớm muộn gì thì mình cũng rời nó nó cũng rời mình nếu mà nó rời mình trước thì mai mốt mình đi nó nhẹ hơn là tại vì đâu còn gì để giữ nữa phải không quý vị còn nếu bây giờ mình nói rằng tôi tạo ra quá chừng là cực khổ luôn mà suốt cuộc đời tôi phải giải nắng dầm mưa đổ mồ hôi sôi nước mắt tôi tạo ra tiền của tài sản bây giờ nó tiêu hết rồi lửa nó thiêu quỷ hết rồi quả quạng tiêu hết hoặc là sóng thần lũ lụt cuốn trôi hết tài sản của tôi rồi hoặc là bị giặc trộm giặc cướp vào để trộm cướp lấy hết rồi hoặc là gặp đứa con mà nó ăn chơi cờ bạc nhậu nhẹt cá độ tiêu hết tài sản rồi có những trường hợp như vậy thì quý phật tử nên quán niệm mình ra đời mình cũng không mang một vật gì vào đời trước sau sớm muộn cũng bỏ lại mà thôi không đi trước cũng đi sau hoặc là mình trước hoặc là nó trước quý vị hiểu như vậy còn đôi bàn tay ta còn làm nên tất cả đừng vì sự tổn thất mất mát về tài sản tiền của mà chúng ta bi quan tuyệt vọng đến độ phải kết thúc mạng sống của mình còn sống là còn làm được quý vị đây không phải là sự mất mát lớn lao đâu nhớ nghe quý vị có một cô phật tử của đi đến chùa bữa đó cổ ghé ngân hàng cổ rút được 50 triệu lúc xong rồi cái cụ mới ghé chợ cũng mua một dĩa trái cây cái cụ mới vào trong chùa ở trong chùa không có ai hết á sư cô đang lúi húi ở ngoài ở ngoài à, sân vườn đang tưới cây cái cụ đi thẳng vào trong chánh điện này nè cụ đi xuống dưới nhà chợ tổ cái cụ lấy ba cây hương cái lên cụ lấy cái dĩa cái cụ sắp trái cây ra cái giỏ mà cổ để 50 triệu với có cái nón lá cổ đậy lại ngay cái góc cột của chùa ngay chánh điện mà góc cột của chùa cái cổ bước vô ngay bàn phật cổ đứng cổ quỳ ngay giữa cổ khấn giái lâm râm gì đó xong rồi cái cổ lại ba lại khi cổ lại ba lại xong cổ quay qua thì cái giỏ cổ để 50 triệu tiền ở trong giỏ với cái nón lá cổ đậy lại thì có nón lá bung ra vậy nè cái cổ nhìn rồi cổ nói ủa sao kỳ vậy cái cổ cầm cái giỏ lên thì một cái gì cái cái túi à, cái bọc ni lông mà ở ngân hàng người ta đưa 50 triệu đó cổ ta cho cái bọc để hôm đó mà cái bọc màu xanh đàng hoàng nữa nha cổ nha rút tiền ở trong ngân hàng Sacombank ra rồi cái nó mất tiêu rồi cái cô nhìn qua nhìn lại không thấy người nào chứ mà sao mất tiêu rồi cái cổ đi đảo xuống dưới nhà bếp đảo thì sư cô vẫn còn đang tưới cây ở ngoài cái cổ nói rồi thôi bây giờ mình à, vào đây mình không thấy người nào mà mình cũng đâu có biết ai đâu mà lấy cái số tiền này giờ mình nghi ngờ ai sư cô còn đang lúi húi làm ở ngoài kia không lẽ sư cô vô đây lục vỏ mình lấy tiền sao đâu có gì vậy nào rồi, rồi thôi cái cô suy nghĩ biết đâu tiền của đi cái nào đổi lấy thân mạng của mình theo lẽ bữa nay là mình phải bị tai nạn quặn quả gì nguy hiểm đến thân của mình mà bây giờ mình vượt qua được tai họa nơi thân đánh đổi lại mất tiền của không sao hết có còn sống đây mình còn tạo ra được cái cổ nghĩ vậy cái cổ vô cổ quỳ cổ khấn giái của nói sao quý vị biết không nam mô a di đà phật nếu mà ai lấy số tiền đó xin các vị xin các vị sử dụng đồng tiền cho nó hợp pháp hợp lý để cho tôi có phước cổ vô cổ nguyện vậy đó nha rồi cổ đi ra mới vừa bước ra ngay cái đài quan âm cái cô phật tử cổ đang quỳ lại cái cổ nắm tay đứa cháu nội của cổ cô hỏi mày lấy cái này ở đâu cái nó đang cầm cái bọc màu xanh cái nó lấy trong chổng á lấy trong trong trong đó cái cổ nắm tay nhỏ cổ dẫn vô cô nói mày lấy ngay chỗ nào cái cô gặp cô này cổ hỏi cô ơi phải cái bọc này của cô không cái cô này cô nói đúng rồi trong cái giỏ của tôi tôi mới rút tiền trong ngân hàng ra tôi vô tôi lại phật tôi thấy không có ai tôi đậy lại tôi lấy cái nón tôi đậy lại tôi để ngay góc cột cũng quỳ kế bên mong biết quay qua quay lại sao mất tiêu nói cháu nội của tôi tôi vô tôi lại ngay đài quan âm đây rồi sau nó xách cái bọc này ra nó đưa cho tôi cái bà mới quay lại bà mới nói thôi trả trả xong cái bà mới dạy cháu của bà mới mốt á cái gì không phải của mình con không có được lấy như vậy nghe không nhỏ nó nhỏ nó không biết nó, nó lục vỏ người ta nó lấy tiền xong mới đem ra đưa cho bà nội nó nhưng mà cái cô này cũng tốt vô trả lại cái cô phật tử cũng mỉm cười cổ nói nếu nó là của mình thì không ai chiếm đoạt được đâu nghe quý vị cái của mình không ai chiếm đoạt được đâu còn thật ra bản thân của chúng ta nên nhớ có phước thì cái phước của mình không ai chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng được đâu quý vị có nhiều người như có lần á tụi con à, đưa một vị đi ra ngoài sân bay á nguyên một cái vali đồ vậy nè để ngay ngay cái à, chỗ ngồi đó rồi xong đứng dậy đi cái người này nghĩ, nghĩ người kia đẩy ai ngờ đâu không người nào đẩy cái vali đó hết đến khi đi vô trong rồi đi vô trong rồi mới nhớ cái vali đồ ủa sao không ai người nào cầm hết trơn vậy rồi cái vị đó mới quay trở ra còn nguyên chỗ đó không mất gì hết trơn còn có người cầm cái bên nghe quý vị cầm mà kè kè cái bên giữ vậy mà người ta cũng móc túi như thường à nếu mà mình không gieo trồng cái nhân trộm cắp của ai thì không ai trộm cắp của mình hết và không bao giờ bị mất còn người mà hay bị à, quả quạng nè bị lũ lụt cuốn trôi nè bị giặc trộm bị giặc cướp chắc chắn là có kiếp mình đã từng tham lam trộm cắp của ai đó cho nên mới bị trộm cắp lại thì mình có gieo nhân thì mình chịu cái quả mình tin hiểu sâu sắc về nhân quả chúng ta nên nhớ có phước có phần không có cần gì phải lo hết quý vị và nếu lỡ mà nó có mất mát về tiền của tài sản thì quý vị quán niệm một cách tích cực như vậy là chúng ta sẽ thắng phục được cái sự phiền não bi quan tuyệt vọng vì đó không phải là cái mất mát lớn nhất của đời người như đức phật đã nói với ông bác nông dân đó đó ông bác mất con bò ông bác quýnh quán nói rằng tôi mà mất con bò này tôi tự tử tôi chết hay đức phật nói vậy chứ có cái mất mát lớn hơn nữa mà tại sao mà mình không nghĩ tới mất mát con bò chẳng là gì cả vì giá trị của con bò chẳng có bao nhiêu nhưng mà mất mát lớn hơn đó là chúng ta để mất thời gian vào những việc lãng phí hơn thua được mất đánh mất đi cái đạo đức nhân tính của một con người đánh mất đi trí tuệ của một con người đây mới gọi là mất mát lớn nhất của đời người đó quý vị rồi bây giờ con nói cái phương diện thứ hai Đó là sự mất mát đối với người thân của mình Xin thưa quý vị tất cả chúng ta đã từng trải qua những cảnh người còn kẻ ở kẻ còn ở lại nhân gian người đi cách biệt quan sang tuyền đài âm dương rẽ lối phân hai mây sầu trăng lặng buồn thai não lòng vạn dặm xa xôi chia phôi rồi còn có ngày hội ngộ nhưng quỳnh tuyền dị lộ mãi mãi cắt đứt lối tương duyên do đó khi mất mát đối với người thân yêu Ai trong chúng ta cũng đau lòng xót dạ Nhưng quý vị quán niệm này coi Đời người ai cũng phải vậy Phạm hãy có sinh là có tử Phải không quý vị Tử sinh là một nhịp cầu Phải qua có người nào thoát khỏi Cái quy luật này đâu quý vị Sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời à ai cũng phải đi qua con đường này bây giờ chúng ta muốn trốn muốn tránh tử hận trốn tránh đường nào không có khỏi quý vị ngày xưa có các vị đạo sĩ này tu hành và đã chứng được ngũ thông chứ không phải là lục thông nha chỉ có năm phép thần thông cái lậu tận thông chưa đạt được lậu tận thông ở đây có nghĩa là đoạn sạch hết tất cả những đậu quật thì mới chứng được lậu tận không nhưng các vị này thì chỉ chứng được ngũ thông bởi vì còn phiền não lậu quật nhờ có ngũ thông đó mà các vị đạo sĩ này mới quán thấy mình còn ngày hôm nay là ngày mà tất cả các vị này không thoát khỏi tử thần phải truy chết cho nên một ông á, thì bay lên giữa hư không trốn giữa mấy tầng mây còn một ông á, thì chui vào trong hang đá để trốn một ông lặn ở dưới biển trốn một ông thì đi vào trong chợ búa đông người để cho tử thần đừng phát hiện ra mình nhưng mà rốt cuộc khi tử thần đến rồi thì cái ông mấy tầng mây rớt xuống còn cái ông mà giấu mình ở dưới lòng biển thì ba ngày sau nổi lên còn cái ông mà ở trong hang đá thì đá nó đè nát hết dẹp lép hết rồi cái người ở trong chợ búa thì cũng chết trúng gió chết giữa chợ đức phật ngài mới nói phi không phi hải trung phi nhập sân hợp gian không có ai mà bất không có ai mà thoát khỏi tử thần dù cho bay lượn trên mấy tầng mây hay là chui xuống đáy biển hay là vào núi đá vào trong chợ búa để mà trốn thì cũng không trốn thoát khỏi tử thần vậy mà tất cả chúng ta rất sợ sợ chết nè rồi thấy người thân yêu của mình chết đi rồi đau đớn cùng cực và cho đây là sự mất mát lớn lao tuy chúng ta đau lòng tiễn bước người đi thật sự kẻ ở người đi âm dương cách biệt nó đau lòng lắm quý vị nhưng chúng ta suy gẫm lại đời người ai cũng thế thôi quý vị ơi đây cũng chưa phải gọi là sự mất mát lớn lao của đời người đâu ngày xưa khi đức phật còn tại thế lúc bấy giờ tại thành xá vệ có một gia đình trung lưu nọ gia đình này có một đứa con gái lớn và một đứa con trai út nhưng cô con gái mới có 16 tuổi đời thôi thì cô này đã quan hệ với lại một người đầy tớ nam ở trong nhà mà xã hội Ấn Độ khi xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy họ kỳ thị giai cấp lắm quý vị ơi đối với chủ và tớ không có thể nào cái giai cấp sang và hèn mà có thể kết hôn với nhau được vậy mà hai cô cậu này đã vượt khỏi hàng rào của giai cấp vượt khỏi hàng rào của gia đình Hai cô cậu này trốn đi và cứ nghĩ rằng với một túp liều tranh hai trái tim vàng trốn, trốn đi tới một phương trời xa xăm để xây dựng hạnh phúc Hai cô cậu bỏ nhà trốn đi nha Cái cô tiểu thơ này cùng với cái người à, cái người đầy tớ ở trong nhà trốn đi tới một cái cánh rừng nọ quăng vắng hai người mới cất lên một cái túp liều tranh để ở Ngày nào thì người chồng cũng đi đốn củi đổi gạo Còn cô ta thì ở nhà nội trợ chăm sóc nấu nướng cho chồng Ngày lại qua ngày với tình yêu thương của đôi vợ chồng nam nữ này Thì cô ta mang thai Sắp đến ngày khai qua nở nhụy cô mới nói với chồng mình Lần đầu tiên sanh con mà nếu mà ở giữa núi rừng quan vắng rủi trục trặc có chuyện gì xảy ra rồi sao thôi bây giờ mình về đi về gia đình của cổ để cổ lại lục cha mẹ cổ xin lỗi cha mẹ cổ để cha mẹ cổ chấp nhận cho cổ ở lại đó nếu mà sanh con ra có bất cứ việc gì trục trặc thì có cha có mẹ lo cho mình nhưng mà cái người chồng vì mặc cảm tự ái nhất định không đồng ý và ngày cổ sanh con ra thì đau đớn vô cùng người ta bảo rằng đàn ông đi biển có đôi đàn bà đi biển mồ côi một mình nào ai hiểu rõ sự tình sinh con hợp tử nhất sinh thế này lúc sanh đứa con ra rồi rồi cũng mẹ tròn con vuông thì cũng mới nói hú hồn hú vía luôn lần đầu tiên mà sanh con nó đau dữ quá sợ luôn tưởng chết được thế cũng mới nói nếu mà lần sau tôi mang thai tôi nhất định đi về cha về mẹ chứ không thể nào tại vì liều mà ở lại như vậy xăm đứa con ra tưởng chừng chết được rồi ngày lại qua ngày cái năm sau cái cổ lại mang thai tiếp tục cái lần này cổ quyết định cổ đòi đi về thì người chồng nghe vợ mình cương quyết như vậy mới chấp nhận đi về hai vợ chồng mới cổng đứa con mới sanh có năm chứ gì rồi giờ mang thai nữa rồi gần đến ngày sanh nở rồi cái hai vợ chồng mới lần mò để đi về đi về nhà của cổ bấm bụng bỏ qua mặt cảm tự ái về để lại lục xin lỗi để cho vợ chồng nương náo trên đường về chiều tối hôm đó trời mưa to quá hai vợ chồng không ra khỏi được cánh rừng và phải núp mình ở trong một hang đá rồi tối đêm hôm đó cổ chuyển bụng xanh quý vị cái cổ lạnh run hết trơn à người chồng bởi đi mò mò vào trong mấy cái hang động á, để tìm những que củi khô để đốt lửa lên sưởi ấm cho vợ mình mò mò sao mò vô vô trong cái ổ rắn rắn nó cắn chết quý vị ơi cô này chờ đợi hoài suốt đêm không thấy chồng về rồi cái cổ chuyển, chuyển bụng cổ xanh sanh đứa con ra mà vừa lạnh nữa nha mà vừa đau ôm đứa con với cổng đứa nhỏ trên vai đi tìm chồng thì thấy xác ông chồng bên cạnh gò mối mà bị rắn độc cắn nó tái mét hết rồi cổ mới khóc dữ lắm bây giờ chồng chết rồi cổ khóc hết sức luôn cái cổ mới đem củi khô đó chất lửa hiêu xác của chồng lấy một chút tro cốt của chồng chồng rồi bỏ vào cái gói hành lý của mình quải trên vai rồi một tay ẩm con dai thì giác đứa con nhỏ nữa còn cái nước đi về cha mẹ mình chứ giờ một thân một mình ở đâu đây nhưng mà vì một trận mưa đêm hôm quá lớn nước trên sông nó dâng cao ngập hết luôn đường đi ngập hết cổ phải lội mà một mình lội thì được rồi bây giờ hai đứa con nhỏ cổ ẩm đứa con nhỏ kêu qua trước để đứa con lớn nằm ở bên đây bảo nó ở đây nha bò bò vòng vòng đó thôi để mẹ đưa em qua bên kia trước qua bên kia cái cổ cắt một tàu lá chuối của để nhỏ mới xanh đêm hôm đó nó còn đỏ hỏn đặt nó ở đó xong rồi cũng lội trở qua để ẩm đứa con này mới vừa lội giữa giữa dòng cái cổ nghe tiếng của con diều hâu nó bay mà nó kêu dữ nó, nó xà xuống cái cổ nhìn thấy nó xà xuống ngay đứa con nhỏ của cổ nó thấy đỏ hỏn nó tưởng là miếng thịt nó xà xuống nó cắp đi cổ dãy tay cổ gọi trả con tôi đây trả con tôi đây cổ dãy cổ la cổ gọi vậy đó thì cổ dãy tay vậy cái đứa nhỏ bên này nó thấy mẹ nó dãy tay nó tưởng mẹ nó quắt gọi nó cho nên nó bò bò sao rớt xuống dòng nước cuốn trôi chết luôn quý vị chồng bị rắn cắn chết con bị diều hâu tha còn đứa con bị dòng nước cuốn trôi cổ còn một thân một mình vừa đi vừa khóc trước cái tình cảnh mà mất mát đau thương lớn nhất trong cuộc đời của một người đàn bà phụ nữ chồng chết hai con của mình cũng chết chỉ trong một đêm hôm và một một buổi sáng thôi là những người thân yêu của mình đã chết hết rồi cô đau khổ cùng cực luôn vừa khóc vừa đi vừa kêu than vậy về tới nơi thành xá về đến cửa thành bà con ở trong thành á, họ vừa thấy cổ họ nói có hay gì chưa hồi đêm hôm bão lớn á, sập nhà của cô đó cha cô mẹ cô và em trai của cô chết ở trong nhà đó rồi bây giờ người ta đang chất củi người ta thiêu ba cái xác kìa cổ nghe nói cổ chạy lại ngay cái đốm lửa thiêu ngay căn nhà của cổ cháy rụi hết thấy lửa thiêu ba cái xác của nhào tới cổ ôm cổ kêu cha ơi mẹ ơi em ơi rồi bắt đầu cổ đập đầu cổ lăn mình trên đất chồng chết hai con chết cha chết mẹ chết em chết quý vị thấy khổ chưa quý vị hoàn cảnh mất mát lớn nhất trong cuộc đời của cổ như vậy cổ đau khổ cùng cực cổ trở thành một kẻ điên dại quý vị ơi cổ mất tinh thần luôn và cổ vừa đi vừa khóc vừa cười vừa nghêu ngao vậy đó xé quần xé áo làm một kẻ điên luôn không còn làm chủ lấy mình nữa và ai cũng kêu bà khùng bà điên hết họ lần lũi đi từ nơi này qua nơi nọ cứ lang thang lang thang quần áo tả tơi mình mấy tèm lem vừa đi vừa ca vừa vừa hát vừa khóc do nhân duyên lành trong đời quá khứ bước chân phiêu bạc của người phụ nữ này đi mãi đi mãi và một hôm nọ cô tiến thẳng vào nơi tịnh xá kỳ hoàng khi cô tiến thẳng vào đó quần áo không có cô xé rách hết rồi thiện nữ nhân các vị phật tử nữ nhìn thấy cổ tiến vào trong tịnh xá như vậy mà quần áo không có họ mới lấy cái khăn choàng của họ quấn vào người của cổ rồi mấy ông làng ông kia thì cản không cho vô sợ cổ quẩy ở trong tịnh xá đức thế tôn nói các con đừng cản cô ta dù có cản cản cũng không được đâu hãy để cho cô ta vào đi cô ta tiến thẳng vào thấy đức phật đang ngồi dưới bóng một gốc cây râm mát hào quang của Phật tỏa chiếu ra Và ánh sáng hào quang đó đã chiếu sẵn thẳng vào tâm tư của cô Ngay giây phút này cô bừng tỉnh Bừng tỉnh ngộ mà không có còn mê nữa Không có còn mất tí nữa Mà tự nhiên có cụ nhờ tiếp nhận ánh sáng hào quang của Phật Cái tâm của cổ bừng sáng tỉnh ngộ Cổ dập đầu, cổ khóc, cổ mới nói Sa môn ơi, cứu con với Con đau khổ quá Sa môn ơi chồng con chết bị rắn cắn hai đứa con của con cũng chết cha con chết mẹ con chết em con cũng chết bây giờ con phải sống làm sao đây con đau khổ quá sâm bông cứu con với đức phật mới nói này batakara là tên của cô ta đâu phải lần này con mới khóc mà nước mắt của con đã khóc rất nhiều từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay con ta và tất cả chúng sanh cũng đã khóc rất nhiều bởi những nỗi khổ đau trong đường sinh tử đó nếu dòng nước mắt mà chúng ta chảy ra khóc vì những nỗi khổ đau trong kiếp sống luân hồi mãi cho đến ngày nay nhóm chứa lại thì nhiều hơn cả nước trong bốn biển bao la đức phật mới nói rằng Nước trong bốn biển có bao nhiêu Nước mắt so ra mới thật nhiều Khóc nỗi khổ đau đường sinh tử Sao ta cứ mãi thả xuôi chiều trong vòng sinh tử vô số kiếp đó con đã khóc rất nhiều khóc để tiễn đưa người thân mình ra đi và đóng xương sanh tử nếu mà nhóm chứa lại hơn cả núi cả và dòng máu dòng nước mắt của chúng ta chảy ra trong kiếp sống sanh tử nhóm chứa lại nhiều hơn bốn biển nữa quý vị nghe đến đây cái cổ giác ngộ được cổ mới xin phật cho cổ xuất gia đau khổ quá và cổ giác ngộ được sự đời rằng ai rồi cũng phải chết mình bỏ thân trong vòng sinh tử đó rất nhiều rồi quý vị ơi không phải chỉ một lần này và mình cũng đã khóc tiễn đưa người thân mình ra đi Giọt lệ chia ly đầy hơn biển cả đóng xương sanh tử nhiều hơn cả núi tu di do gì chúng ta không ý thức giác ngộ được điều này hôm nay mình có được cơ duyên nghe học được Phật pháp giống như cô Batakara này nghe Đức Phật chỉ dạy ngộ ra được sự vô thường sự vô ngã quyển quá của kiếp sống phiêu linh này cô mới xin Đức Phật cho con xin xuất gia Đức Phật mới gửi cô đến cho bà Kiều Đàm Di Tỳ Kheo Ni Kiều Đàm Di đó đã độ cho Batakara xuất gia làm làm tỳ kheo ni sau đó một hôm tỳ kheo ni Batakara đây ôm bình bát đi khất thực xong về nơi một bóng mát để ngồi đó thọ thực thọ thực xong cái cô rửa bình bát trong lúc cô rửa bình bát cái cô đổ nước xuống như nè xuống lòng đất cái nó chảy xong cái lòng đất cái nó hút hết nước đó cái cô giác ngộ được cái cái quy luật sinh duyệt tuần hoàn của các pháp quy luật sinh diệt tuần hoàn có nghĩa là sinh tử tử sanh tinh, sinh và diệt diệt và sanh cứ tiếp nối không dừng như vậy bỏ thân này mang thân khác nó cứ tuần hoàn như vậy mãi nương nơi đó mà cô gột sạch hết những trần cấu và cô đã chứng đắc được a la hớn quả thưa quý vị một người ở trong nghịch cảnh đớn đau chịu sự mất mát đối với những người thân của mình nhờ những nỗi khổ niềm đau đó là một động lực sách tấn để cô nỗ lực tu hành giải thoát dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường hôm nay tất cả chúng ta đây ai cũng có người thân và cũng đã từng trải qua cái nỗi khổ đau khi mất mát người thân yêu của mình nhưng đó cũng chưa gọi là cái mất mát lớn nhất của đời người quý vị ơi vậy thì cái mất mát lớn nhất của đời người đó là gì vậy đó là chúng ta làm mất đi lòng tin trong cuộc sống để rồi tự đánh mất khuynh hướng sống cho chính mình cái này mới là mất mát lớn nhất đâu quý phật tử thấy khi chúng ta mất đi lòng tin không có còn tin tưởng gì bi quan tuyệt vọng tiêu cực sống bằng chết vậy đó chết còn xứng hơn có nhiều người ở trong nghịch cảnh trớ trêu con nói thí dụ một vị bị tai nạn quả hoạn thiêu quỷ hết cái gương mặt của mình mà là một người nữ mà bị quả hoạn thiêu quỷ cháy hết cả gương mặt của mình như vậy cô phải giấu mình vào trong phòng hất mà giờ trong phòng hất như vậy bốn bức tường đóng cửa lại không có tiếp xúc với người ngoài bởi vì nhìn mình không có còn gương mặt lành lặn như ngày xưa bản thân của cô ta nhìn còn phải sợ chính mình bởi vì nó phá hủy toàn bộ nhan sắc không còn nhận dạng ra được cái mặt như thế nào mà nhìn thấy sợ lắm quý vị ơi cô bi quan tiêu cực hụt hẳn mất đi lòng tin và đã tự tử nguyên sinh kết thúc mạng sống của mình rồi có người vì lao động trong lúc lao động đó mà bị tai nạn lao động đó đứt mất hai ba ngón tay của mình bên đây hai ngón bên đây một ngón là mất ba ngón mất hết ba ngón tay của mình rồi cái anh chàng ta tiêu cực từ đó về sau mất đi niềm tin trong cuộc sống này cái anh chàng ta lủi mình vào trong phòng lâu ngày cái bị trầm cảm rồi cái tối ngày cứ quạo quọ cao có bực bội nhìn cái gương mặt ủ dột bi quan dữ lắm quý vị không còn một chút sinh khí nhựa sống bà mẹ thấy như vậy bà mẹ mới đi đến chùa than thở thì trong số quý phật tử đồng tu đó có cái cô này nè cổ bị tật nguyền cổ si khi sanh ra là hai cái chân của cổ đã bị què rồi không có đi đứng được cái cổ nói không sao để cho con lại để con thuyết phục cậu ta cho cái cổ đi đến nhà rồi mẹ của người thanh niên đó mới lên trên phòng ở trên lầu á, đập cửa kêu con ơi con có người đến thăm con cậu ta đứng ở trong quát tháo la hét âm sùm tôi muốn gặp ai chân á đuổi họ về đi tôi muốn gặp ai cuộc đời tôi bây giờ không còn gì nữa hết chân á tôi muốn gặp người nào cậu ta nói vậy cái bà mẹ nói nhưng mà con phải xuống người ta đến đây để thăm con cô đến đây để để có món quà tặng cho con với lại hỏi thăm con có có chuyện muốn nói chuyện với con nhưng mà cậu ta quát tháo không không chấp nhận không ra tiếp cây bà mẹ xuống nói nó không chịu mở cửa nó nói đuổi về đi nó không chịu tiếp cái cô này của nó không sao vậy gì cho con lên trên phòng đó được không con đứng ngoài con nói cũng được nữa cái cô này cô nói con đi đứng khó khăn hai cái nạn chống vậy nè ngồi trên xe lăn mà hai cái nạn chống vậy nè rồi sao con lên đó được không sao con chống con lên được cô ta lấy hai cái nạn cô ta chống vậy nè què hết hai chân chống lên cái nó bước lên trên cầu thang kêu cái cụp bước lên trên cầu thang kêu cái cụp cái cậu này ở trong nhà nghe tiếng cụp cụp cụp cũng tò mò nha cái đứng ngay cái cửa nhìn ra thử coi khi đứng ngay cửa nhìn ra thấy cô này bị què hai chân mà đi đi lên trên phòng của mình cậu ta thấy nóng ruột mở cửa ra đỡ cô này cái đỡ cô này cái cô này cũng mở, nở một nụ cười cái cổ mới nói tôi mới đến đây tôi gặp anh để tôi nói chuyện với anh người thanh niên nó mới nói thôi cô khỏi nói tôi biết rồi cô khỏi cần nói giờ tôi cũng biết rồi họ biết điều gì cô bị què hai cái chân mà cô vẫn cô vẫn sống một đời sống tích cực lạc quan như vậy còn tôi mất có ba ngón tay có là cái gì đâu cô muốn nói với tôi điều đó phải hay không mà cậu này cũng hay cũng ngộ ra được điều đó mình mất có ba ngón tay à còn bảy ngón còn lại mình vẫn có thể làm được trong khi đó cô này sanh ra đời hai cái chân của cổ đã bị què hoặc không có tiện đi tới đi lui mà phải ngồi trên xe lăn phải nhờ vào cái cặp nạn để chống vậy mà cổ vẫn sống một đời sống tích cực lạc quan giờ cổ còn làm những việc từ thiện xã hội nữa còn mình thanh niên trai tráng mất có ba ngón tay mà mất đi niềm tin trong cuộc sống đó mới gọi là cái mất mát lớn nhất phải không quý vị vậy thì con gửi quý vị một lời khuyên mất tiền mất bạc chưa phải là cái mất mát lớn lao dù cho mất người thân đau lòng thật nhưng mà cũng chưa gọi là cái mất mát lớn lao bởi vì đó là quy luật của đời người ai cũng vậy không phải riêng mình ai cũng đã từng đưa thiệt tiễn người thân mình ra đi có nhà nào mà không có người chết đâu quý vị phải không vậy thì cái mất mát lớn lao đó chính là chúng ta mất đi niềm tin trong cuộc sống này đừng mất đi niềm tin nha quý vị chúng ta tin tưởng rằng sau cơn bỉ cực có ngày thái lai phải nhớ như vậy cái gì rồi chúng ta cũng có thể vượt qua hết dù ở trong hoàn cảnh bế tắc nào quý vị bình tĩnh sáng suốt nhận diện một cách rõ ràng để quý vị vượt qua những cái gút mắt bế tắc khó khăn đó và quý vị nên nhớ rằng trên đời này không có gì khó đường tuy khó nhưng không phải khó vì ngăn sông vì cách núi mà khó là vì lòng người ngại núi e sông thôi mà nếu chúng ta quyết tâm rồi không có cái gì khó hết quý vị ơi người ta làm được mình làm được trong cuộc đời mình cũng đã từng trải qua không biết bao nhiêu chướng ngại không biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn nhưng rốt cuộc rồi quý vị cũng vượt qua được quý vị nghĩ coi ở trong đây có các vị lớn tuổi đó đã từng sống ở trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc ngồi ăn bữa cơm cũng không có yên lành nữa thấy không không có an nữa ngồi đó mà phập phòng nghe tiếng súng mà nổ cái là bắt đầu quăng chén cơm mà chạy mà nấp Vậy mà bây giờ những giai đoạn đó chúng ta cũng đã vượt qua hết rồi Giờ đất nước của chúng ta hòa bình Người dân sống một đời sống an cư lạc nghiệp như vậy sung sướng quá rồi quý vị Thì có cái gì mà mình không vượt qua được đâu Con người chúng ta quyết tâm rồi Cái gì cũng có thể thành tựu được hết cho nên quý Phật tử ơi Dù bây giờ chúng ta có bị mất mát cái gì không sao cái đó không phải là cái cái mất mát lớn nhất mà đừng bao giờ để mất đi lòng tin trong cuộc sống này nếu có lòng tin chính là sức mạnh để giúp cho quý vị vượt qua tất cả những chướng ngại ngày xưa có một vị tướng quân cầm quân đi đánh giặc thấy khí thế của quân giặc ào ạt số lượng lại đông hơn quân sĩ của mình cái bao quân tướng sĩ ở đây bị kích động bởi cái đội quân của giặc quá khí thế làm cho các vị này sợ rồi nha trong lòng lo lo lắng và hồi hộp rồi nhũng chí anh hùng rồi để lấy lại tinh thần cho bao quân tướng sĩ vị tướng quân này mới dụ dụ bằng cách ta nghe đồn rằng ở trong cái khu rừng này nè có một cái ngôi chùa rất là linh thiêng đến đó khấn giái Phật, Bồ Tát và thần linh ở đây rất là linh cầu gì được đó Nếu chúng ta đến đó cầu xin một quẻ Mà nếu mà cái quẻ mà hai hai cái đồng tiền thảy lên một cái một mặt hình một mặt chữ là thần linh mách bảo cho chúng ta biết lần này ta thắng nói rồi cái dẫn bao quân tướng sĩ vào trong cái cái chùa quan ở nơi khu rừng đó và bao quân tướng sĩ cũng tin tưởng quỳ chắp tay khấn giái người nào cũng thành tâm hết vị tướng quân này mánh quý vị ơi đem hai đồng ra mà cái đồng này hai mặt đều là hình đồng kia hai mặt đều là chữ ông thấy kiểu nào ông thấy kiểu nào đi cũng mờ cái kia cũng hình không cái này cũng chữ không thì chắc chắn là thắng cho nên ba thảy ba lần xin ba quẻ thảy ba lần thì đều mặt hình mặt chữ mặt hình mặt chữ cho nên ba quân tướng sĩ vỗ tay lên nói trận này thần linh báo cho chúng ta biết chắc chắn thắng một trăm phần trăm luôn do vậy mà khi ra trận đó quý vị vị tướng quân mới vừa ra lệnh tiến lên một cái ba quân tướng sĩ khí thế ào ạt xông pha giữa lằn tên giữa mũi đạn đánh trận đó thắng thiệt quý vị ơi vì khí thế quá hào hùng mà đánh thắng trận đó Nhờ đâu vậy? Nhờ sức mạnh của lòng tin đó quý vị ơi các vị này tin tưởng rằng thần linh mách bảo cho mình biết là trận này mình thắng cho nên xông pha anh dũng đánh khí thế hào hùng luôn mà thắng thiệt quý vị sau khi thắng xong rồi bao quân tướng sĩ thưa với vị tướng quân mình phải đến ngôi chùa đó để tạ lễ với thần linh tại vì thần linh mách bảo cho mình biết thắng bây giờ mình thắng thiệt rồi mình phải đến đó mình tạ lễ vị tướng quân dẫn đến xong rồi cái quay lại nói với bao quân tướng sĩ rằng nguyên nhân trận thắng lần này không phải do thần linh gia hộ cho mình thắng mà đó là gì sức mạnh của lòng tin ông ta mới đưa ra trong túi của ông ta móc ra hai đồng xu nói là gì thấy anh em nhũng chí anh hùng rồi mà nếu mà không có tinh thần không có đủ lòng tin mất tinh thần thua quý vị do đại đó mà vị tướng quân này đã dùng phương tiện để lấy lại lòng tin cho bao quân tướng sĩ chính năng lực sức mạnh của lòng tin đó mà giúp họ trắng đánh thắng một trận vẻ vang câu chuyện đó con kể cho quý vị nghe và muốn gửi gắm cho tất cả quý Phật tử rằng phải đặt niềm tin vào trong cuộc sống làm bất cứ cái gì nếu quý vị tự tin tất sẽ thành công hôm nay quý vị tự tin rằng ta có khả năng Phật tánh là cái vốn sẵn có của chính mình mình tin tưởng như vậy do đó mình tu để làm gì để phát triển cái khả năng phật tánh đó và tin tưởng rằng phật là phật đã thành chúng sanh là phật sẽ thành ta có khả năng thành phật đừng mất đi niềm tin ở chỗ này mà nói rằng tôi tu để tôi gieo duyên đời này thôi chứ đời này dễ gì mà tu hành giải thoát được mà nếu quý vị không đủ lòng tin thì quý vị sẽ tu gieo duyên tu lơ mơ lờ mờ tu chơi tu để tạo một chút duyên vậy đó đâu có quyết tâm đâu nhưng mà khi quý vị tin tưởng rằng ta có khả năng thành tựu ta có khả năng đạt được sự giải thoát phật là phật đã thành ta là phật sẽ thành nỗ lực phấn đấu thực hành đúng theo lời phật dạy ta cũng sẽ thành tựu như phật dạy đừng để mất mát lòng tin đây là mất mát lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta cái thứ hai quý vị đừng bao giờ để mất mát tinh thần đạo đức nghe quý vị cái đạo đức là cái nhân phẩm của một con người giá trị của một con người không phải sống lâu sống dai mà giá trị của một con người chúng ta quan trọng ở cái phẩm chất đạo đức đừng để mất đi cái phẩm chất đạo đức này dù trong mọi hoàn cảnh không có đổ thừa hoàn cảnh mà nói rằng tại tôi nghèo tại tôi hoàn cảnh khó khăn tại tôi gặp việc này trắc trở cho nên tôi mới như vậy không đổ thừa hoàn cảnh đức phật dạy chúng ta hoa thơm nhờ nhụy con người giá trị ở đạo đức đó quý vị ơi trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ hương của các loài hoa không thể bay ngược gió Chỉ hương người đức hạnh ngược gió vẫn bay xa đó Chúng ta sống ở giữa cuộc đời này Để cái hương thơm đạo đức lan tỏa Để tấm gương đạo đức soi sáng cho thế nhân Cho con cho cháu của mình đây là một loại tài sản vô cùng quý báu mà tất cả chúng ta để lại cho con cháu thân bằng quyến thuộc cũng như để lại cho cuộc đời đó chính là tấm gương đạo đức quý vị ơi Mấy ngàn năm đã trôi qua Nhưng hình bóng của Phật chẳng nhòa trong ta Thích ca thị hiện ta bà Mở ra trang sử nguy nga cho đời Từ bi trí tuệ tuyệt vời Hương thơm đức hạnh sáng ngời thế gian ba ngàn năm trộn một lần loài hoa linh thoại dáng trần tỏa hương trải bao kiếp sống phong sương hoa dù rụng cánh mùi hương vẫn còn đó quý vị cuộc đời của đức thế tôn giống như loài hoa linh thoại ba ngàn năm trổ một lần nhưng mà loài hoa linh thoại này dáng trần tỏa hương thơm hương thơm đó là hương thơm của đạo đức của từ bi của trí tuệ dù rằng hoa đã rụng cánh rồi cuộc đời của đức thế tôn đã lui về nơi dĩ vãng ngài đã nhập niết bàn mấy ngàn năm rồi nhưng tấm gương đức hạnh của ngài vẫn lan tỏa giữa cuộc đời này vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian sống mãi trong lòng nhân loại chúng ta là con của phật sống làm sao hiện hữu ở giữa cuộc đời này sự xuất hiện của mình ở đâu là hương thơm đạo đức lan tỏa nơi đó chẳng những ở trong địa phương của mình mà phải lan tỏa khắp muôn phương sông thấu tận chư thiên luôn quý vị sống ở nơi nào quý vị cũng lấy tinh thần đạo đức làm căn bản dù mất thân mạng chứ đừng bao giờ để mất đạo đức nha quý vị có nhiều người nói tôi vì sợ mất mát cái đó cho nên tôi mới làm như vậy sợ mất danh dự của mình cho nên tôi mới nói dốc nói láo tôi mới lừa gạt người sợ mất danh dự cho nên tôi tìm đủ mọi cách để tôi có tiền để tôi xây sở nợ nần để cho người ta khỏi đến người ta quậy quọ làm mất thanh danh cứ sợ mất mát những cái nhỏ mất danh mất tiếng mất quyền mất lợi mà chúng ta lại đánh mất đi cái giá trị cao quý lớn lao đó chính là phẩm chất đạo đức của một con người có khi nào quý vị xét lại coi mình sợ mất danh dự sợ người ta nói xấu mình sợ người ta biết được cái cái dở cái khuyết của mình mà quý vị làm những chuyện trái với đạo đức nhân tính của một con người có không quý vị có không có đó chứ không phải là không đâu tại vì mình không dám nhận không dám nhận diện sự thật thôi mình biết tu mình phải sống lời đời chân thật phải biết rõ mình biết rõ những cái việc làm của chính mình biết rõ cái nào sai nào quấy mà sửa đổi đi quý vị nếu mà một người tu để đánh mất đi cái giá trị đạo đức đó thì không còn xứng đáng với nhân phẩm của một con người nữa tuy mang thân phận của một con người mà chúng ta đã đánh mất đi cái giá trị nhân phẩm cao quý đó thì dù hình thức của một con người nhưng không phải là người nữa rồi quý vị và thân người này khó được nhưng rất dễ mất cho nên con kính khuyên quý vị dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn sống một đời sống đạo đức và nền tảng để kiến tạo nhân phẩm đạo đức của một con người Đức Phật dạy chúng ta đó chính là giữ gìn năm giới Quý vị chỉ cần giữ gìn năm giới thôi là quý vị đã sống đời đạo đức rồi Từ đây cho đến trọn đời không giết hại chúng sinh Không tự tay giết Không dùng miệng của mình để suối bảo ai đó giết Mà thấy chúng sinh nào đang ở trong cái cảnh ngộ nguy cấp sẽ bị mất tính mạng quý vị còn mở trải tâm từ bi để cứu vật phóng sanh cứu người cứu vật phóng sanh cứu mọc một mạng người còn hơn xây chín đợt phù đồ ông cha ta có dạy mình như thế và cứu không phải chỉ người không mà cứu cả vật bởi vì muôn loài đều tham sống sợ chết ai cũng có mạng sống ai cũng hết sống còn Ai cũng sợ gươm đau Hãy lấy lòng mình suy lòng người Đừng giết hại chúng sanh nữa quý vị Chẳng những như thế mà quý vị còn phóng sanh cứu vật Là ta đã sống đời đạo đức rồi đó Ta giữ gìn cái giới thứ hai Không gian tham trộm cắp tài sản của người Mà còn biết đem tiền của tài sản của mình ra Để bố thí cúng dường Đó là sống đời đạo đức rồi đó quý vị Ta giữ gìn cái giới thứ ba Không gian dâm ngoại tình Mà quý vị cho phép người cư sĩ lập gia đình với chế độ một vợ một chồng nhưng không được phá hoại hạnh phúc gia đình người không được gian díu với người khác ngoài vợ hay chồng của mình ngài trai giới lễ viết phật quý vị còn tu tập bát quan trai giới học hạnh xuất gia nghiêm trì tịnh giới một ngày một đêm công đức vô lượng vô biên rồi từ đây cho đến trọn đời Chúng ta giữ gìn cái giới thứ tư Không nói dối, không nói lời thiếu dệt Không nói lưỡi đối chiều, không nói lời độc ác Nói lời chân thật, nói lời từ ái Nói lời giá trị lợi ích Nói lời đoàn kết hòa hợp Quý vị đi đâu cũng được mọi người tin tưởng tôn trọng Vì lời nói thật tạo được niềm tin uy tín cho mình từ đây cho đến trọn đời ta giữ gìn cái giới thứ năm không uống rượu không sử dụng những chất gây sai gây nghiện rượu tai hại vô cùng uống vào mê sai rồi sai rồi nha không còn tỉnh táo nữa chúng ta có thể tạo tác ra những điều sai trái tội lỗi khác và làm mất đi nhân cách của một con người cho nên quý phật tử giữ gìn năm giới là sống đời đạo đức mà nếu ai mà phạm vào một trong năm giới đó phạm một trong năm giới đó là chúng ta để mất đi cái nhân cách đạo đức của một con người đây mới gọi là cái mất mát lớn lao nhất đó quý vị đừng để mất nha quý vị nghèo cho sạch rất cho thơm sống ở nơi nào quý vị cũng lấy tinh thần đạo đức năm giới làm căn bản muốn làm bất cứ điều gì mà biết rõ đó là tai hại đến tánh mạng của chúng sanh tai hại đến tài sản của chúng sanh tai hại đến gia đình của người khác những cái điều đó gọi là xấu ác là quý vị dừng lại liền còn một cái việc thiện lành nhỏ cũng chớ có bỏ qua dứt ác làm lành mà còn biết ăn chay niệm phật nhiếp tâm ý của mình thanh tịnh thường xuyên đi đến chùa học phật nghe kinh hiểu thấu nhân quả rồi biết tạo ra những điều công đức phước lành thì đời sống hiện tại của quý vị đây an vui hạnh phúc và ngài nhắm mắt xuôi tay nương vào cái chánh nhân quý vị gieo trồng đó chắc chắn chúng ta thăng hoa trên con đường giải thoát giác ngộ nhân nào quả nấy không sai cho nên đừng để mất đi cái nhân cách đạo đức của một con người vì cái mất mát đó là cái mất mát lớn lao nhất rồi cái mất mát lớn lao thứ ba ngoài cái niềm tin cái đạo đức ra còn cái mất mát về trí tuệ hiểu biết có nhiều người đó quý vị vì thiếu hiểu biết thiếu hiểu biết về nhân quả thiếu hiểu biết về tội phước thiếu hiểu biết về nhân duyên thiếu hiểu biết về quy luật của cuộc sống cho nên họ tự tạo nỗi khổ niềm đau cho chính mình còn làm khổ đau liên lụy cho những người chung quanh nữa quý vị ơi con nói trường hợp thiếu hiểu biết đi ở dưới Cần Thơ có gia đình nọ cô này cũng có một đứa con trai duy nhất thôi quý vị mà con trai của cổ nó đi làm ruộng có khi đi làm mướn con gái của cổ cũng đi buôn con à, con dâu đi buôn bán cổ ở nhà của nội trợ bếp nút giặt vũ củi đuốc còn giữ cháu nội nữa tuổi về già khổ lắm bữa đó mùa nước cái đứa cháu nội 18 tháng tuổi nó chơi ở trong nhà vậy đó rồi cổ lo lầm lụng cái cổ quên để ý bất cẩn sao nó lọt dưới sông nó chết quý vị con của cổ nó đi ruộng về nó chửi cổ không còn manh giáp nào hết không còn lời lẽ nào hết nó nguyền rủa nó chửi nó đai nó nghiến nó hành hạ nói mình nói quá nó muốn cầm dao nó cắt cổ cổ nó hâm dọa đủ thứ hết nó nói là bắt buộc là phải đền mạng cho con đền mạng đứa con đó cho nó cổ khóc dữ lắm cổ nói mẹ không có muốn như vậy mẹ đâu có muốn là cháu nội của mẹ chết vậy đâu nhưng do gì vô ý bất cẩn mà thôi sự việc đó đã lỡ ra rồi thôi con tha thứ cho mẹ đi cổ năn nỉ mà nó không để tôi làm đám cho con tôi xong rồi bà biết tay tôi khi nó làm đám xong rồi cái nó nói bà leo lên xe mà nó nó trợn mắt nó bậm môi nó làm cổ sợ quá cái cổ leo lên xe nó chở đi ra tới cầu Cần Thơ nó nói bà chọn trong một hai con đường một tự mình nhảy xuống tự tử chết để chuộc cái tội làm chết con tôi hai bà không chịu tự tử tôi thảy bà xuống đó cái cô này cổ mới khóc cổ mới nói con ơi thôi để mẹ chọn để mẹ chọn phương án một đi để tự mẹ nhảy xuống nếu mà con quăng mẹ thảy xuống vậy con bị ở tù là cái thứ nhất con bị miệng đời nguyền rủa cả cuộc đời này không dám nhìn ai đâu cho nên để mẹ tự nhảy xuống nhưng mà mẹ cũng xin con một yêu cầu mẹ mới mai được dành dụm tiền không dám ăn mai được hai bộ đồ để mặc tết đây con cho mẹ mặc bộ đồ mới đó để mẹ mặc vào rồi mẹ nhảy xuống cầu Cần Thơ đây mẹ tự tử mẹ chết cũng có một bộ đồ lành lặn cái đó nói khỏi cần bà về lấy bà đứng đây bà đợi tôi bà được đi đâu nha bà đi đâu tôi cũng truy nã tôi tìm tới à để tôi về tôi lấy cho cho bà trọn vẹn cái ước nguyện của bà mặc bộ đồ mới mà chết nó chạy về nó phóng xe nó chạy về nó hỏi đồ bà để đâu nó để trong học tủ phóng xe chạy về chạy gấp quá với lại tinh thần bất ổn đó xe tông cán chết quý vị cổ đứng hoài cổ chờ hoài không thấy con của cổ nó đâu có dám đi đâu nó hâm mà đi trốn đường nào cũng thoát khỏi nó truy nã nó tìm tới à cổ đứng hoài chờ hoài chờ cũng được cổ kêu không đã ôm đi về nhà thấy cái xác con của cổ dẹp lép người ta hốt xác người ta đem về nhà đau khổ thương tâm chỉ vì sự bất cẩn của mình cô tự trách chỉ vì sự bất cẩn của mình mà làm cháu nội của mình lọt xong chết rồi làm cho con của mình nói gì đau đớn như vậy tinh thần nó bất an để nó phóng nhanh vượt ẩu và nó cũng bị xe tông chết nhưng cái đó có phải là lỗi của cổ không thật ra cổ không có muốn không có cố ý quý vị ơi mà có nhiều khi thiếu hiểu biết đứa con trai này nó thiếu hiểu biết nếu chúng ta hiểu rõ về nhân duyên quả báo không có cái gì ngẫu nhiên có gì tự nhiên hết á cái gì nó cũng có nhân có duyên mới đưa đến quả báo mà chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả có sự hiểu biết đúng đắn như vậy thì dù ở trong bất cứ một hoàn cảnh hương tâm nào ví dụ như hoàn cảnh này thì cũng không gì thế mà hành hạ đai nghiến mẹ mình và bắt mẹ mình phải nhảy cầu tự tử như vậy để rồi quả báo ác báo nhãn tiền luôn quý vị ơi như vậy thì cái mất mát lớn nhất của đời người nữa mà con nói ở đây được gọi là quan trọng là lớn nhất chính là mất mát trí tuệ hiểu biết quý phật tử chúng ta có đầy đủ thắng duyên đi đến đạo tràng tham dự khóa tu nghe học phật pháp xin hỏi quý vị quý vị có sự hiểu biết đúng đắn về nhân về quả có chưa có hiểu về nhân quả không quý vị có tin nhân quả không nếu quý vị hiểu về nhân quả tin vào nhân quả thì gặp bất cứ một sự việc gì xảy ra trong cuộc đời của mình chúng ta nhìn cái quả có thể truy nguyên được cái nhân phải không quý vị dù hoàn cảnh nào nhìn cái quả chúng ta biết được cái nhân Mà biết được cái nhân quả như vậy rồi Còn đổ lỗi, còn oán, còn giận, còn hờn, còn trách Ai hay không? Có oán trời, có trách người hay không quý vị? Không phải do trời, cũng chẳng phải do người Mà bởi do chúng ta gieo cái nhân nào Ta gặt hái quả báo đó đó quý vị tin hiểu nhân quả như vậy rồi Thì quý Phật tử hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình Phàm làm việc gì ta phải nghĩ đến hậu quả của nó Chữ vô minh bất giác Trong lúc sân giận, trong lúc phẫn nộ Mất quyền tự chủ mà tạo ra bao nhiêu điều tội lỗi sai trái Để rồi mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ Trả hiện đời hoặc ở mai sau Vay bao thì trả cũng bao Xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu rồi có một cái sự việc nữa là ở gần chùa của tụi con có một ờ, đứa em nọ nó làm phật tử hồi mà lúc còn nhỏ đó thì nó hay vô chùa làm nó làm công quả rồi hay đi làm từ thiện thường đến đến chùa làm tụng kinh làm công quả nhưng mà lớn lên chút xíu rồi bé đó nó mới có gia đình lên trên sài gòn sống rồi có chồng ở trên đó cái bữa nó về nó khóc nó mới nói sư cô ơi sư cô bây giờ con thành quỷ nào con không hay luôn hồi đó con là một người phật tử rất là hiền hòa dễ thương dễ mến làm gì cũng sợ tội hết á nhưng mà bây giờ con không biết con thành quỷ nào nữa cái con mới hỏi tại sao mà mình không biết mình thành quỷ nào bây giờ mình mới biết hả mình biết mình dừng lại cũng là cũng là tốt lắm rồi bây giờ mình biết rồi mình dừng lại đi mình đừng có làm quỷ nữa tại sao phật mình không muốn làm mà mình muốn làm quỷ chứ vậy cái bé nó mới kể nói sư cô ơi tại sư cô không biết đó. chứ hoàn cảnh của con vậy nè con có chồng giàu chồng con nó cũng là giám đốc nhưng mà có một cái là đào qua quá đi người chồng có tiền có bạc mà lại có số đào qua cho nên đàn bà phụ nữ đeo bám câu này cô kể vậy đó cô mới nói ngày nào con cũng sống trong cảnh giới địa ngục sư cô có biết không mỗi một buổi sáng ổng đi làm nha là con chuẩn bị không làm được việc việc gì nhà tuy là có tiền có bạc nha nhà có mướn người ở để làm hết đó nhưng mà ông chồng chuẩn bị lên xe là ở đây cổ chuẩn bị cũng lên xe luôn đi rình để bắt ghen khổ ghê chưa quý vị cổ rình cổ bắt ghen cổ theo dõi có một bữa đó ông chồng của cổ cùng với cái người mà đối tác làm ăn á mời vô trong một cái nhà hàng sang trọng mới vừa ngồi kêu nước xong cô nhảy vô cô nắm ngực áo cái người mà đối tác làm ăn cô đánh một trận về ông chồng đòi ly dị ông nói bể hợp đồng của anh ta rồi cổ ghen kiểu đó đó rồi cổ phải đích thân ông dẫn đích thân lại xin họ lỗi người đó nhưng mà người ta quỷ bỏ hợp đồng làm ăn làm ăn mà mà đánh người ta ở trong cái nhà hàng sang trọng lớn vậy đó bao nhiêu người nhìn xấu hổ quá đi mà không biết đầu đuôi gì thấy ai ngồi ngồi với chồng mình là ghen lên là đánh rồi mỗi lần buổi chiều tối mà ông chồng về là bắt đầu thay bộ đồ ra là cổ lấy bộ đồ cổ tìm dấu tích coi có vết son coi có mùi nước hoa khác hay không mà cổ nói con sống đau khổ quá đi ngày nào buổi sáng thì con cũng rình mò đi theo ổng mà trốn ổng điên trước vậy đó mà đâu dám mình đi sát đâu phải đi sau đó mà để cho ổng cái tầm nhìn ổng đừng có thấy ổng phát hiện ra về là ổng mặt lạnh mặt nóng nữa mất công lắm mà cứ ổng cứ hâm hoài ổng nói nếu mà ghen đánh bậy đánh bạn lần nữa là ổng ly dị chứ ông không có chấp nhận ổng sống kiểu này sống gì mà giống như cảnh giới địa ngục vậy đó rồi cổ nói ngày nào cũng vậy á con đi con cũng mang cái lưỡi lam bẻ làm đôi để gặp cái chỗ nào là gặp mặt liền chỗ đó con thành quỷ nào con không biết nữa sư cô ơi nói cô ơi tại sao cô lại như vậy nếu cô tin hiểu sâu sắc về nhân quả cô tùy duyên mà sống hiểu được nhân duyên nhân quả tùy duyên mà sống vợ chồng thì có duyên cái nợ à nếu còn duyên còn nợ thì còn chung sống với nhau mà hết duyên hết nợ rồi giờ mình có muốn giữ lại nắm lại cũng không nắm giữ được đâu mà mình cứ tùy duyên mà sống đi tại sao mình lại làm khổ mình như vậy mà tối ngày cô cứ làm như vậy là cô tạo cho mình cái sự phiền não đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục đó thôi đi không có cái gì của mình hết cái thân này còn không thật của mình thì cái gì là của mình vậy cái thân này là mình cũng dai mượn của đất của nước của gió của lửa thì mình nói ông chồng của mình không dám đâu đức phật đã từng dạy con ta tài sản ta người ngu thường nghĩ thế thân này còn không có con đâu tài sản đâu quý vị pháp cú số 62 phật đã dạy như thế không có cái gì của mình cả hiểu biết nhìn nhận rõ điều này là chúng ta sẽ tự tháo gỡ mình ra khỏi sự chấp mắc giữa cái tôi và cái của tôi chấp vào cái tôi cái ta và cái của ta của tôi đó cái đó mới khổ đó nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau mà nó khiến cho mình khổ đau phiền não và tạo ác nghiệp cũng bởi vì do sự chấp ngã cái tôi cái ta đó mà ra quý vị phải nhìn thấu đừng để mất đi cái trí tuệ hiểu biết đúng đắn này nghe quý vị khi đức phật còn tại thế quý vị biết không một hôm nọ có cái ông say rượu ông tông vào trong tịnh xá lúc đó phật và chư tăng đang tọa thiền cái ông đi vào trong tịnh xá mà ông lè nhà ông lạng qua ông lạng lại cái ông mới nói sao môn cù đàm đâu rồi bộ ông muốn một mình ông làm phật hả ông cho tôi làm phật chứ ông vô ông lè nhà ông nói vậy ông nói xong cái ông ngã ngay chỗ mà đức phật đang ngồi thiền ông nói ông ngã ra rồi mà trong lúc ông ngã ông nằm dưới nền đất rồi mà cái miệng ông lại nhảy nói tôi muốn làm phật tôi muốn làm phật tôi muốn xuất gia tôi muốn tu tôi muốn làm phật tại sao không cho tôi làm phật vậy cái đức phật thấy ông nằm nằm trên nền đất mà lại nhảy vậy cái đức phật mới bảo với chư vị tỳ kheo đỡ ông ngồi dậy đi đức phật cạo tóc cho ông tu ông muốn xuất gia ông muốn làm phật mà cạo tóc xong cái lấy y quấn vào người ông rồi cái ông cũng không hay không biết gì hết sai đến độ đó không hay không biết sự việc gì xảy ra đầu đã tạo trọc rồi đắp y trên người cũng nằm ngoài ở trên nền đất cái buổi sáng hôm đó sau một giấc ngủ rồi ông giật mình ông mở mắt mở, ờ, ông mở mắt ra cho sao mà yên tĩnh im lặng không một tiếng động như thế này trong nhìn qua nguyên một cái khung cảnh ở một khu vườn đức phật ngồi dưới gốc cây trang nghiêm tọa thiền hào quang tỏa sáng rồi chứ vị tỳ kheo mỗi người ngồi một góc một góc như vậy trong tư thế tịch tịnh vắng lặng không một tiếng động trong mở mắt ra ông nói tôi lạc vào thế giới nào vậy không lẽ tôi chết rồi sao tôi đi đến thế giới nào vậy không lẽ thế giới này là một thế giới thần tiên bồng lai tiên cảnh hả ông ngạc nhiên bởi vì tại sao mà ông nhà ông ông không ở mà tại sao ông lại lạc vào trong một khu vườn yên tình mà bên cạnh đó có các vị sa môn ngồi thiền định mà sự uy nghiêm tỏa sáng của các vị đó làm cho ông làm cho ông cũng phải cảm kích không quay lại ủa sao mình cũng cạo đầu mình mình cũng đắp y sao kỳ vậy nè cái ông bỏ ông chạy khi ông chạy ra khỏi cửa tịnh xá rồi cái ông quay trở lại ông giác ngộ cái ông quay trở lại ông quay trở lại cái ông cúi đầu đảnh lễ đức phật ông mới nói xin phật cho ông được xuất gia thật chư vị tỳ kheo thấy ông chạy như vậy cái chư vị tỳ kheo mới nói bạch đức thế tôn khi ông chạy vậy rồi ông đắp y mà ông chạy cuồng vậy chư vị tỳ kheo mới nói bạch đức thế tôn tại sao ngài làm như vậy ông đang sai mà ông đâu có làm chủ chính mình đâu mà ông nói lại nhảy như vậy mà đức thế tôn lại cạo đầu cho ông xuất gia thiệt bây giờ ông phát cuồng ông chạy rồi kìa ông tỉnh rồi cái ông chạy rồi kìa cái đức thế tôn nói sao chút xíu không trở lại à thì ông ra khỏi tịnh xá là quay trở lại mà nguyên nhân mà đức thế tôn trả lời vì sao ngài độ cho ông ta xuất gia bởi vì ngài nói một câu này các tỳ kheo tuy ông ta sai nhưng mà ông ta lại là người tỉnh vì ông ta muốn làm phật muốn xuất gia muốn làm phật còn có biết bao nhiêu người đang tỉnh nhưng mà có muốn làm phật hay không phải không quý vị đó là người sai đó tuy ông ta sai mà ông ta muốn làm phật thì ông ta là người tỉnh rồi đó còn có biết bao nhiêu người ở giữa thế gian tuy đang tỉnh đây nhưng mà có muốn làm phật đâu thì người đó đang sai đó sai hay tỉnh chúng ta tự xét lại coi thưa quý phật tử có những lúc chúng ta đánh mất đi cái lương duyên thù thắng của chính mình đó là gì làm mất đi cái lương duyên của mình hôm nay mình được thân người lại đủ duyên nghe học phật pháp mà không có được sự nhận thức đúng đắn để bạch ra cho mình một khuynh hướng sống nghe học phật để rồi đánh mất cái lương duyên trong tiền kiếp đoạn cái nhân viên tốt lành đó gặp được phật pháp nghe học phật pháp mà chịu tu quý vị ơi tham sân si phiền não đầy vậy mà không biết chuyển hóa bản thân mình không biết thay đổi cuộc đời mình không biết thực tập theo lời phật dạy để chuyển hóa phiền não khổ đau kia để xây dựng một đời sống an vui thanh tịnh giải thoát cho chính mình uổng không quý vị uổng lắm cho nên quý phật tử nhìn thấy huynh đệ đồng tu của mình đó người nào mà đã từng đi chùa quy y tâm bảo lãnh họ năm giới tự xưng mình là phật tử mà còn cái sai cái xấu cái dở cái khuyết chúng ta vì lòng từ bi thương xót nhắc nhở sách tấn động viên khuyến khích lẫn nhau để giúp cho huynh đệ chúng ta nhận diện ra được cái lỗi lầm sai trái đó hầu sửa đổi nghe nghe quý vị nếu mà không thức hiểu biết một cách đúng đắn không nhận ra được cái sai cái quấy cái lỗi của chính mình thì làm sao chúng ta chuyển hóa sửa đổi để có cơ hội hoàn thiện cho nên người có hiểu biết ai mà chỉ điểm lỗi lầm cho mình xin chấp tay lại cúi đầu lại sát đất xin cảm ơn các vị các vị vì lòng từ bi chỉ điểm lỗi lầm cho tôi tôi đã nhận ra cái khuyết điểm đó rồi tôi hứa tôi khắc phục tôi sửa lỗi tôi nhận sai sửa sai và xin cảm ơn chư huynh đệ đã bỏ thời gian ra để xây dựng góp ý để giúp cho tôi có cơ hội hoàn thiện chính mình người chỉ lỗi cho ta đó là bậc thầy của ta là bậc thiện tri thức của ta đó quý phật tử ơi và đừng bao giờ để đánh mất đi cái lương duyên tốt lành của mình vì một chút gì đó không vừa ý không vừa lòng và thề rằng tôi đời đời kiếp kiếp tôi không gặp tam bảo tôi không đi chùa tôi không ăn chay tôi không niệm phật vậy mình đi chùa mình ăn chay mình niệm phật mình tu đây là tu cho ai vậy mình tu cho mình mà giận ai đó bỏ tu có dạy hay không quý vị vì cái xấu dở của ai đó làm mất đi cái quý của mình dạy lắm quý phật tử ơi đừng để mất cái quý của mình mà cái quý của chúng ta đó là một cái đời sống đời sống đạo đức nè một đời sống đầy đủ niềm tin nè đối với tâm bảo đối với nhân quả và một đời sống trí tuệ hiểu biết thấu đáo về nhân duyên nhân quả đừng để đánh mất cái này nha quý vị và quý vị cũng không vì bất cứ cái lỗi lầm ai đó mà lòng mất đi cái phẩm chất đạo đức của một con người làm mất đi cái nhân cách của chính mình cái này là cái dở lắm mất đi niềm tin nữa nói là tôi giận cái thầy đó tôi không thèm đi chùa đó nữa không có người tôi giận cái sư cô đó giờ tôi đâu có tham gia khóa tu nữa đâu tôi nhà tôi tu một mình tu mình được không tu thời gian bỏ xuống núi rồi ăn cơm có canh tu hành có bạn quý vị ơi mà quý vị nói tu mình không dám đâu không có thầy đố mày làm nên không có người hướng dẫn dìu dắt không dễ gì chúng ta làm được mỗi một cái việc làm ở thế gian thôi một ngành nghề nào quý vị cũng phải học nơi thầy nơi bạn thì đừng nói học phật quý vị phải gần gũi thiện tri thức không gì một ai đó làm cho quý vị bất mãn mà quý vị tiêu ma đi ý chí của mình mất đi niềm tin đối với tam bảo đối với phật pháp và đánh mất đi một đời sống đạo đức đánh mất đi một cái bản tâm thanh tịnh của chính mình cũng chỉ vì cái xấu dở của thiên hạ đừng nghe quý vị nếu ai đánh mất những cái mà con nói hôm nay có ba điều thôi đánh mất niềm tin trong cuộc sống đánh mất đạo đức và đánh mất trí tuệ hiểu biết đây mới gọi là cái mất mát lớn nhất của đời người mà chúng ta phải trân trọng đừng để mất còn cái mất mát tiền bạc tài sản tiền của sự nghiệp danh vọng địa vị người thân cái đó là thể thường thôi bởi vì các pháp hữu vi trên thế gian vốn dĩ vô thường không có cái gì bền vững lâu dài hết trước sau gì thì nó cũng theo cái quy luật thành trụ hoại không sanh trụ nhị diệt bản thân của chúng ta cũng nằm trong quy luật sanh lão bệnh tử mà thôi không thể nào thoát ra khỏi dòng công lệ đó cái mất mát đó là lẽ đương nhiên nhưng mất mát niềm tin trong cuộc sống mất mát đạo đức và mất mát trí tuệ chính là cái mất mát lớn nhất của đời người và mất đi những cái đó là quý vị mất đi cái khuynh hướng sống và mất đi cả chính mình đó mất đi cái lương duyên tốt lành của chính mình và mất thân người dễ như chơi nghe quý vị con kính chúc cho toàn thể quý phật tử đầy đủ lòng tin đối với tam bảo đối với nhân quả và hàng ngày phát triển một đời sống đạo đức dựa trên nền tảng nghiêm trì năm giới cũng như thường xuyên thân cận thiện tri thức để thính văn pháp âm hiểu biết đúng đắn về nhân duyên quả báo theo lời Phật dạy làm chủ cuộc đời mình trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu và không vì bất cứ một hoàn cảnh hay ai đó mà chúng ta lòng đánh mất đi cái giá trị đạo đức và trí tuệ cũng như lòng tin của con người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 Ah.